Bye. lần đầu tiên à, anh à, được trải nghiệm à, cầm kiếm katana và đứng giữa hai cô gái Nhật Bản một cô là hàng fake <laughs> một cô là hàng chính hiệu hai hai ba hai ba ôi trời ơi hôm nay nhìn Sam đúng chất là người con gái Nhật đấy Trước là lại không phải bộ kimono, bộ gốc nha mọi người nhé Đây là bộ yukata, là bộ hay mặc mùa hè để những con gái Nhật đi chơi. Rồi. Ô nhìn anh Thành đẹp trai hẳn lên nhờ. Hai, Đấy. Ba, ok. Đấy mọi người thấy không? Sau khi mà hai cô gái à, mặc à, áo à, yukata là thi nhau mọi người ra chụp ảnh nhé. Nhất là anh này phóng viên này. Đấy. Đến từ đài truyền hình Yên Bái. Xin chụp ảnh với hai cô gái vài cái này ờ, em tạo p p ok xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang TV hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, khu vực thị trấn Mù Quang Trải nơi mà tối hôm qua đã diễn ra cái à, buổi lễ khai mạc về lễ hội hoa tớ rây theo tiếng đồng bào Hâm Mông hay còn gọi là cây hoa đào dại và trong đó thì có sự có mặt của em Sam cô gái Nhật và em Tâm là một cô gái người Thái thì uh, sáng nay thì uh, sẽ diễn ra những cái trò chơi dân gian ở trên này này ở khu vực này là chợ phiên mù căng trải này và ra muốn uh, giới thiệu cho mọi người một số cái uh, trò chơi dân gian của người đồng bào dân tộc Hơ Mông ở trên này còn về cái uh, ý nghĩa của lễ hội hoa tớ giày là biểu uh, trưng cho cái uh, sự sống mãnh liệt của người đồng bào Hơ Mông ở trên Tây Bắc tuy là cái vùng đất nghèo nhưng mà bà con ở trên này người ta luôn lạc quan và luôn tin vào cái điều tốt đẹp Đấy, hiện tại thì em Sam với lại mọi người là đang uh, ở trong khu vực này để xem uh, những cái uh, bộ đồ trang phục của người Hơ Mông này rồi là những cái món ăn ẩm thực sau đó thì uh, sẽ đưa mọi người đi uh, xem cái uh, trò chơi dân gian em vuốt cái tóc lên một chút cái tóc vàng Sam đang uh, xem uh, bộ quần áo hâm mông với các cô các bác phóng viên Đây lại là đấy, mọi người chụp ảnh Đây là đây giới thiệu mọi người đây là các phóng viên nhà báo của tỉnh mọi người à, thích uh, chụp ảnh này rồi là lưu lại những hình uh, ảnh về người con gái Nhật và tình nguyện sau 2 năm để sang đất nước Việt Nam để chia sẻ những nền văn hóa du lịch ẩm thực đấy Sam thì mặc bộ quần áo yukata bộ quần áo này thì Giang chia sẻ mọi người là người Nhật người ta sẽ mặc vào những lễ hội mùa hè nha mọi người nhé không phải là bộ à, áo kimono bộ kimono là áo truyền thống Đấy, bộ yukata là mặc vào những mùa hè để mọi người đi chơi ra hội mùa hè ở giữa vào tháng tư mà hoa anh đào nở ấy đấy toàn nhà báo phóng viên à, bên uh, tỉnh đây là những cái gian hàng đấy mọi người này gian hàng của các xã là các thôn người ta mang lên đây để à, bán và trưng bày những sản phẩm của người đồng bào mình. Sam cũng là lần đầu tiên à, được mặc bộ trang phục này ở bên Việt Nam. Đây có cái khèn mông này Áo mông này đủ sắc màu luôn Áo người Giao này Dân tộc mông thì có nhiều dân tộc mông Mông Si này, mông Hoa này mọi người cũng đã biết rồi trong quá trình mà em Sam cùng à, với à, các anh nhà báo phóng viên à, chụp ảnh rồi đi ngắm gian hàng thì mình sẽ vào đây chia sẻ mọi người về cái phong tục là đánh cu đánh quay của người đồng bào dân tộc Hâm Mông ở trên này này để cho mọi người cùng hiểu rõ hơn đây, thấy là mấy anh đang ờ, đánh cù đánh quay đây rồi Đấy. Đây là nghe ờ, cù quay ờ, của người đồng bào Hâm Mông Chào mấy em nhá, chào anh nhá à, Em có thể giới thiệu cho anh về cái, cái củ quay nó như nào không nhỉ? Được thiết kế bằng uh, cái gì? Gỗ à, Bằng gỗ à, Đéo như này thôi đúng không? Rất đơn giản và trên tay em ấy là đang thấy là có một cái gậy và một cái dây nối như này à, cách đánh như thế nào em có thể à, đánh cho mọi người xem được à xem nào à bốn người à, năm người à, quay ra rồi là một người à một người văng rất là mạnh nhưng mà lại không trúng phải nói là rất độc đáo trò chơi là rất độc đáo Thế mình đánh trúng là là là, là người kia phải thua đúng không? À, đánh trúng thua. Hay quá. Ở phía bên kia thì ờ, cũng đang ờ, diễn ra trò chơi gì kia? À, để xem em đánh uh, xem nào. Cho mọi người cùng xem luôn này. Đấy. Ồ có quả quay rất to. Úi rồi, gần trúng rồi. Ai già đấy rất chính xác luôn xa rất là xa nhưng mọi người đánh rất là chính xác luôn đấy rất rất là vui đây cho mọi người xem kỹ hơn về à, quay đây đéo bằng gỗ cũng không nặng lắm đâu mọi người nhẹ nhẹ thôi đấy, đéo đéo như này thôi rất đơn giản nhưng mà lại là mọi người đánh lại quay được đấy à, phía bên kia chắc là một người đang thi đấy đang thi này là chắc là một người đang tập luyện để tí nữa bước vào thi chính thức Vằng rất là mạnh luôn mọi người đấy rất chính xác ui rồi quả, quả đấy mới là chính xác đấy không đơn giản đâu mọi người đứng cách xa 5 6 mét mà mà đánh được như thế à, phía bên này chắc là đang à, diễn ra thi rồi phía bên này là mọi người đang tập luyện mà xa mới tâm thì à, vẫn còn đang ở bên à, phía bên kia để đi xem gian hàng với mọi người mình ở đây mình tranh thủ ghi hình cho mọi người cùng xem nhé vâng, Đấy. người thứ ba cũng vâng, đang chuẩn bị tiếp tiếp bỏ quả kia ra ngoài đấy rồi Đây, mọi người có vòng tròn để thi đứng như thế ai vâng, ra? chính xác Năm điểm ở cự ly bảy mét không ở đây không tính thắng thua à, một người đó một người đánh theo cự ly không ạ Người đánh theo cử ly nhá Vâng, như vậy Rất là xà. chỉ có 5 điểm thôi Từ phía cái cử ly kia là mét Và lên đây thì à, Cự ly này thì sẽ không quay mét, mà 7 mét sẽ úp ạ 그럼 찔러니까요 크루즈 크루즈 크루즈 cử ly chín mét anh ơi trên này à. trên này trên này đúng không ạ à, 9 mét có một người nữa kia chắc là 12 mét à, vâng, 15 20 20 mét rất xa luôn thưa quý anh ơi thả một cái cuối cùng nữa đi bên này bên này ra tính điểm mà anh kim đợi anh nhá tí nhá một người cuối ờ, cùng à, người thấy ờ, những uh, nhà báo phóng chưa? viên người ta cũng đến rất là dạ, đông một người đã thế ghi trò chơi dân gian đây nhanh lên trời ơi các vận động viên chúng ta lùi sau tí đi để cho trọng tài quan sát đấy nhá. Cái này dây nó đập vào mặt đấy. Đây. Dây ra xa vâng. rất là xa luôn. Mọi người xem nhá. Ui vâng. giời. À, như vậy là chưa rồi. Và cự ly tiếp theo là cự ly 9 mét à? Húc luôn vào đấy đi em ơi, không cần phải quay đâu. Để đánh trúng được củ hào quay vào cách 9 mét cũng đơn giản lắm mọi người ạ. Còn sự phối hợp rất là nhịp nhàng của mắt, tay. Đồ mỗi quả 5 điểm ấy. Những cái động tác nó rất là Đồ hết được. là 25 điểm ạ. Từ từ ạ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, bắt đầu ạ, cự ly 9 mét Vâng, phát đầu tiên trượt Phát thứ hai trượt ạ Rất là khó mọi người không Người thứ ba trượt Không đơn giản, không đơn giản mọi người Wow, vâng, anh này đánh đúng chính dương luôn 3 quả, 15 điểm, còn hai quả nữa Vâng như vậy là cự ly 9 m 15 điểm. Dành cho các bạn. Tiếp theo là cự ly 12 m. 8 người cho nên là mọi người sẽ tính theo điểm theo nấc thang độ cự ly 12 m và xa đây là cự ly là 12 m đây cứ phía dưới cho mọi người đứng không không không thể ăn đâu đấy thì việc càng xa nó càng khó mà các anh ơi các anh bên này chúng ta dịch ra phía ngoài chút đi ạ con này phải uh, có kỹ năng kỹ năng chơi V2 là phải tập luyện rất là nhiều ô oh. phạm quy rồi ạ à chắc là có người dẫm lên đấy rồi mọi người cái thông báo phạm quy là dẫm lên vạch rất là xa luôn cứ để nguyên đấy em Sam uh, bây giờ mới uh, các à, à, chú ý là nghe vào uh, đây để nhá. xem nhỉ ui rồi đấy đã chính xác như vậy là không được tính điểm đâu ạ ui thấy mọi người không đâu rất là xa nhưng mà mọi người cố gắng để mà đánh làm sao chính xác nhất 12 mét bây giờ để không gây tranh cãi nhá cái này mà hơn 2 2 mét 30 mét rồi xa tản ra nó lực lời vẫn chưa tính tạt chảy hú vào nó một trò vali tính rồi đó ờ. các bạn đồng viên chú ý nhá phạm quy là rồi vâng, như vậy là thua rồi vâng, hiện tại thì ờ, rất là đông ờ, các thanh niên mọi người đến để tham gia cái trò chơi đánh cù này mọi người này Người là cứ xã này thi với xã kia, nghĩa là có giải như thế nào thì à, Giang cũng không, không à, rõ được cái này, phải bên à, tổ chức hỏi mình mới biết được. Còn à, các nhà, nhà báo phóng viên thì vẫn à, đang à, ngồi à, săn ảnh chụp ảnh à, với à, em Sam, với em Tâm. Tiếp theo xin mời chế tạo dưới sư sinh ạ. Chế tạo dưới sư sinh, cái gì đấu trước ạ. Chế tạo có đây rồi ạ. Richard Bình cũng có người đây rồi Thường đấy là chưa đội nào vượt qua được cái mức 12 mét này mọi người Thì đa số là người đánh bật bật vào cái đất cho là bắn và cái còn quay thôi ờ, Bay ra ngoài chứ còn đánh trực tiếp thẳng vào đấy Chưa chưa có vâng Rất khó luôn 20 điểm 20 điểm Bây giờ chuyển lên cự ly 12 mét Cứ nâng dần cấp độ khó mọi người nhé đây rất là nhiều đội thi Người ta thi phòng loại này sau đó thì uh, mọi người sẽ vào vòng trong cũng như kiểu uh, vào mình uh, sơ loại là rồi. vòng uh, 18 bán kết chung kết đấy cứ lên 12 mét tìm ra đội thắng cuộc vì mà hai mét xa từ nãy rằng thấy mọi người đánh là ít người đánh rồi, không được tính ạ bật rồi, vào nó không được tính phải đánh tính. chính xác mà con mới được tính rất là khó Ui rồi Gần chúng Nếu như hai cái đồng sau khi mà đánh à, mỗi anh một cá nhân là ra rồi thì bắt đầu mọi người lại xếp trụm cả bốn anh lại vâng. Đấy, bắt đầu là có bốn người kia bắt đầu đánh là cự ly 9 mét là đánh như kiểu này tí em bắt đầu quay sau ồ vẫn trúng chưa không được tính ạ không à, phải đánh trúng à, à, là đánh uh, bật đấy không trúng trúng ngoài vào không được tính nào chung vâng, là 7 mét thì các anh đánh vẫn chính xác lắm trăm trăm trúng ấy. vâng như vậy là cự ly 7 mét đội của chế tạo đã 12 mét thì hơi xa tiếp theo sẽ là cự ly 9 mét 5 đến chín mét thì hơi xa mọi người hơi khó đấy. Cự ly 12 ờ, mét hầu như là không ai đánh. Tiếp tục là cự bảy à, mét. nâng lên. Tiên đã trượt rồi ạ. Phải nâng lên mọi người nhé. Thì mỗi đội là bên là bốn người. Là bốn người đánh bốn người quay tí là ngược lại. À, như vậy là người thứ hai đã trượt rồi ạ. Liệu chế tạo là người thứ ba. thuận lợi để đẩy ra vào, vào trong vòng đấy ạ. Rồi. Vâng, như vậy là được rồi ạ. Như vậy là có điểm rồi chạm là là được à chạm sượt đầu luôn mọi người rồi người tiếp theo đi ạ vâng rồi bắt ạ và đánh bay bật cả cù ra khỏi vòng người thứ tư ạ hai cơ hội nữa dành cho chế tạo Phiu. 3 mét mà không trúng nữa thì wow à, thắng thua thắng thua chúng ta cứ bình tĩnh ạ bình tĩnh bình bên kia đang nghĩ là thua rồi bên này là tít hơn rồi bên này vâng, quay tít hơn rồi bên à, này chắc chắn là thắng rồi thì quay bên kia nhìn là yếu yếu dần đổ đổ dần đó rất gần ạ nhìn là biết mà và vâng, như vậy là 5 điểm đầu tiên dành cho các vận động viên của chế đạo 3 mét đầu tiên của chế đạo và vâng, tính thắng thua cứ bình tĩnh ạ tính thắng thua mọi người nhá sang bên nào uh, chết trước bên đấy thua đúng khác đúng khác Vâng, Ồ, bên trắng bên trắng này <laughs> à, <laughs> bên này thắng à giành được điểm ở ờ, đi ly 3 mét người thứ hai cự ly 12 m này không chúng hãy cùng chờ đợi và nâng cái độ xa đây mọi người nhá 12 vâng, mét đầu tiên đã trượt ạ rất xa đây người thứ hai đã trượt ạ từ dưới kia lên đây cơ người thứ ba trượt ạ hai cơ hội cuối cùng à, người cuối cùng ạ cơ hội cuối cùng wow, vâng, như vậy là cũng đã không được dễ sư mình cũng đã dừng lại ở ký ly 12 m dừng cuộc chơi rồi các anh dừng cuộc chơi mọi người <laughs> không qua được à, cửa à, 12 mét và tiếp theo sẽ là vâng như vậy người thứ hai cũng trượt rồi còn ba người thôi ba cơ hội dành cho dưới sân mình oh, quá chính xác đầu tiên ở clip này nhé thế mà đánh vẫn trúng nha mọi không người. tính thắng thua đây là cứ đánh đấy rồi cái này là không tính thắng thua mọi người một người cuối cùng nữa nào tính thắng thua thì cái uh, quay kia đập vào cái quay kia nhưng quay nào mà nó vẫn còn đang chạy vâng lâu nhất thì sẽ thắng như vậy là chính xác luôn 7 mét đội dưới sân hình đã được 10 điểm và tiếp theo clip 9 clip 7 mét dành cho đội dưới sân hình không tính thắng thua mọi người à, còn tính à, thắng thua kiểu là đánh vào cù quay bên kia rồi nhưng mà xem là quay bên nào mà chết trước <laughs> bên đấy thua nữa cơ rất nhiều đội đã trượt ở clip 7 mét này rồi không biết là dưới số phình mây trời bát người phương xa hãy cùng đến nơi tây bắc khi xuân về 勇敢。 núi cao hoa vào mây trời bát ngát đường tôi đi muôn ngàn sắc cùng suối reo gọi người người phương xa hãy cùng đến nơi tây bắc khi xuân về vào một cô người Nhật một hai ba Ok, video của Giang chắc cũng xin khép lại đây Xin chúc cho mọi người có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình người thân nhé Xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại tất cả mọi người vô cái tiếp Bye bye